quẩy lên đi, quẩy lên đi anh em ơi And make Z Xuống làm gì rồi lại phải lên Vinac, Vinac, Vinac Vinac, Vinac, Vinac, Vinac, Vinac, Vinac, Vinac Anh em mình là cái Đồn thì con bà mày Anh em mình là củ anh tây Anh em mình là cái yêu cày Yeah, anh em mình là củ su Anh em mình là cái gì vậy Anh em mình là lũ ăn gậy Yeah, trả anh về với chung là thì Thì mình chỉ có địa và bò bò Bà thức trên tay con đang con đang gọi đi mẹ con phải đi cùng bạn bè yeah. bên em đi rồi còn bên anh định tâm yeah. em thương ai rồi còn anh thương em con trai chỉ sợ làm cho con củ rơi còn nó thích lúc nào thì cũng chơi đời đời trong cơn phê anh là chàng thú vệ từ cơn lũ anh là chú sáng ôm yêu em không phải để lên trường yêu em là để lên phường mặc ăn thôi con trai nợ trong một khẩu nghiệp uh. con trai đang nợ mẹ một năm nàng nhiều thằng khẩu phật mà tâm là xúc vật thấy hoa tươi của phật là vạn vật đều phải cúi đầu em là cô bé vàng <laughs> thỏ nhỏ chạy sắc kè sống ở đời mấy con sẽ lại đuổi người trong hoa hoa ra không mọc kẻ vô tình cắm đây sai sai lưng có phải bố em là bố mà đã dạy em học úp củ bát bãi